bước nhẹ chân bàn tay ta nắm góc phố chiều thênh thang gió sẽ bớt lạnh hơn vì em đã đến đúng lúc trời đông sang và có chút nhớ mong có chút ít buồn vui mang tên em gửi vào những giấc mơ hát cứ hát mộng mơ rồi anh cứ ngỡ phút chốc mình mãi gần bên thật ý nghĩa khi có anh đi nghĩ về Không cần phải quá lắng lo vì có em luôn cận kề Chờ đợi những tối cuối tuần ta dắt nhau đi dạo quanh Đơn giản và thật ban sơ chẳng cần những điều to tát Và ta sẽ ra cùng nhau mỗi một xuân bên mái lá Có đông thì sẽ có hạ, có niềm vui từ trẻ thơ Kiếp người sẽ trôi qua đấy, nhưng tình yêu là bất tử Anh sống một đời kiêu bạc, viết ca khúc thành nhà thơ